Xin chào tất cả các em, kênh của chị là kênh kể chuyện ru ngủ nên hình ảnh sẽ không có, nếu hình ảnh có hoạt động là phim hoạt hình nhé các em. Và sau đây chị sẽ giới thiệu cho các em câu chuyện. ba Chú, heo, còng và con chó sói. Ngày xưa có một bà mẹ heo sinh được ba chú heo con, ba chú heo hay ăn nên lớn rất nhanh. Khi thấy những đứa con của mình cũng đã lớn, bà mẹ heo mới nói với ba chú heo con rằng các con giờ cũng đã lớn cả rồi, không còn bé bỏng như ngày xưa nữa Giờ cũng là lúc ta cho các con ra đi và các con phải tự xây cho mỗi đứa một căn nhà Nhưng các con phải cẩn thận, đừng để gặp chó sói mà nó bắt ăn thịt Ba chú heo con bắt đầu lên đường Các chú tự bảo với nhau rằng Ba anh em chúng ta phải cẩn thận, đừng để chó sói bắt ăn thịt nhé Đi được một đoạn đường thì ba chú heo gặp một bác nông dân đang vác trên mình một bó rơm to Ba chú heo đứng lại chào bác nông dân chú heo cả nói với bác Bác nông dân ơi, bác cho cháu bó dơm này nhé Cháu sẽ tự làm cho mình một ngôi nhà bằng dơm Bác nông dân vui vẻ trả lời Cháu định làm một ngôi nhà bằng dơm thật sao cậu bé Được thôi ta cho cháu cả bó dơm này đó Chú heo cả vui mừng lấy số dơm mà bác nông dân cho và dựng một ngôi nhà bằng dơm Dựng xong chú nói Giờ ta đã có một ngôi nhà bằng dơm để ở Chó sói không bao giờ bắt được ta để ăn thịt nữa Chú heo thứ hai nói Em sẽ tự mình làm một ngôi nhà chắc chắn hơn ngôi nhà bằng rơm của anh. Chú heo úp nói. Em cũng vậy. Ngôi nhà bằng rơm của anh rất mong manh. Không thể chống lại được gió lớn. Em cũng sẽ làm cho mình một ngôi nhà chắc chắn. Chú heo thứ hai và chú heo út tiếp tục lên đường còn chú heo cả thì ở lại với ngôi nhà bằng rơm vừa làm được. Đi được một đoạn đường thì hai chú heo gặp một bác tiểu phu đang vác trên mình một bó cành cây lớn. Chú heo thứ hai nói với bác tiểu phu. Bác tiểu phu ơi, Bác cho cháu bó cây này. Cháu muốn làm cho mình một ngôi nhà bằng những cành cây trên. Bác Kiều Phu mỉm cười nói. Được thôi cậu bé, bác cho cháu hết số cành cây này đó. Nếu được cháu hãy thử dựng cho mình một ngôi nhà xem sao. Được bác Tiểu Phu cho hết số cành cây. Chú heo thứ hai liền dựng cho mình một ngôi nhà bằng cành cây. Dựng xong chú nói. Ngôi nhà bằng cành cây này nhìn trông chắc chắn hơn ngôi nhà bằng dâm của anh cả rất nhiều. Giờ thì không có con sói nào ăn thịt được ta nữa. Chú heo úp nói. Em sẽ dựng cho mình một ngôi nhà vững chãi hơn ngôi nhà bằng cành cây của anh. Thế là chú heo út tiếp tục một mình lên đường. Còn chú heo thứ hai thì ở lại với ngôi nhà mà chú vừa mới làm xong. Đi được một quãng đường, chú heo út gặp một bác thợ xây đang kéo trên xe rất nhiều viên gạch. Chú heo út đứng lại chào bác. Chú nói, Bác thợ xây ơi, bác có thể cho cháu số gạch trên được không bác? Cháu sẽ xây cho mình một ngôi nhà bằng gạch. Được thôi, chú bé, bác ấy cho chú heo con một số gạch. Rồi chú heo út tự mình xây một ngôi nhà bằng gạch, phải mất thời gian khá lâu mới hoàn thành. Không sao vì đó là một ngôi nhà chắc chắn. Chú heo út rất hài lòng với căn nhà của mình. Chú nói, Bây giờ, chó sói sẽ không bao giờ bắt và an thị ta được. Hôm sau một chó sói xuất hiện trên đường. Nó đi đến ngôi nhà bằng rơm của chú heo cả. Khi trông thấy chó sói, chú heo cả vội vàng chạy vào nhà và đớm cửa lại chó sói gõ cửa và nói Này heo con, này heo con, mở cửa cho ta vào với Chú heo con nói Không, không, ta đã thề ta đã thề ta không để mi vào Chó sói gầm gừ được rồi ta bực mình và ta bực mình và ta sẽ thổi tung căn nhà của ngươi Nói rồi nó thổi và nó thổi Nó thổi và nó thổi Ngôi nhà bằng rơm sập xuống Chó sói ăn thịt cố heo cả dễ dàng Hôm sau chó sói vẫn dọc theo con đường đi xa hơn nó đến ngôi nhà bằng cành cây của chú heo kế. Chú heo kế trông thấy chó sói, liền chạy vào nhà đóng cửa lại. Chó sói gõ cửa và nói. Này heo con, này heo con, mở cửa cho ta vào với. Không, không, ta đã thể, ta đã thể, ta không để mi vào. Chó sói gầm gừ. Được rồi ta bực mình và ta bực mình và ta sẽ thổi tung căn nhà của ngươi. Nói rồi nó thổi và nó thổi, nó thổi và nó thổi, ngôi nhà bằng cây sập xuống, chó sói ăn thịt túi heo kế dễ dàng. Hôm sau chó sói vẫn dọc theo con đường đi xa hơn nữa, nó đến ngôi nhà bằng gạch của chú heo út. Chú heo út trông thấy chó sói, liền chạy vào nhà đóng cửa lại. Chó sói gõ cửa và nói, Này heo con, này heo con, mở cửa cho ta vào với. Không, không, ta đã thể, ta đã thể, ta không để mi vào. Chó sói gầm ngừ. Được rồi ta bực mình và ta bực mình và ta sẽ thổi tung căn nhà của ngươi. Nói rồi nó thổi và nó thổi, nó thổi và nó thổi. Nhưng căn nhà bằng gạch thật chắc chắn không hề ngã sập. Chó sói giận quá, nhưng nó giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nó nghĩ. Chú heo con này rất thông minh, nếu mình muốn bắt nó, mình phải giả vờ thân thiện mới được. Này chú heo con, lúc 6 giờ sáng ngày mai, tôi sẽ dẫn bạn đến trang trại của ông Smith chúng ta sẽ lấy những củ cải tươi ngon cho bữa tối. Ồ, tốt quá. Nhưng chú heo út rất thông minh. Chú biết rất rõ chó sói chỉ mong ăn thịt chú thôi. Vì thế sáng hôm sau chú heo út khởi hành đến trang trại của nhà nông Mít lúc 5 giờ. Chú lấy đầy giỏ củ cải và hối hả quay trở về nhà trước 6 giờ. Đúng 6 giờ, chó sói đến gõ cửa nhà chú heo. Bạn đã chuẩn bị chưa, bạn heo con? Ồ, tôi đã đến cánh đồng của ông Smith rồi tôi đã lấy đầy giỏ củ cải và đang nấu cho bữa ăn tối đây. Chó sói giận quá, nhưng vẫn tiếp tục giả vờ. Sau đó chó sói nói tiếp. Vậy sáng ngày mai bạn chuẩn bị nhé. Lúc 5 giờ tôi sẽ dẫn bạn đến cây táo của nhà nông Brown. Chúng ta sẽ hái những quả táo đỏ tươi. Ồ, oh, tốt quá. Sáng hôm sau, chú heo con lên đường lúc 4 giờ. Chú tìm được cây táo. Chú trèo lên cây. Trong lúc đang hái táo, chó sói bỗng xuất hiện. Chú heo con hoảng sợ, nhưng chú giả vờ bình thường, chú nói. Đây là những quả táo ngon nhất, ông sói. Tôi ném cho ông một trái nhé. Chú ném xuống một trái táo, trái táo lăn tròn cách xa con đường. Chó sói chạy theo nhặt, chú heo con liền leo xuống. Chú chạy một mạch về nhà và đóng cửa lại. Chó sói vô cùng giận dữ, nhưng vẫn giả vờ bình thường. Nó đi đến căn nhà của chú heo con và gõ cửa. Bạn heo ơi, tôi không đi được hội chợ ngày hôm qua. Ôi chao! một cái gì đó to lắm lăn từ trên đồi xuống và hút vào tôi. Ha ha, tôi đó, tôi ở trong thùng đựng bờ. Khi chó sói nghe như vậy, cơn giận dâng lên, dâng lên, dâng lên. Này heo con, ta sẽ ăn thịt mì, ta sẽ leo lên ống khói và xuống bắt mì. Chú heo con hoảng sợ, nhưng chú nói không sao. Chú đặt một nồi nước to trên lửa, nấu sôi lên, chó sói leo lên mái nhà, nó chui vào ống khói và leo xuống. Chú heo con mở nắp nồi nước sôi, chó sói rơi từ trên ống khói xuống ngay nồi nước rất mạnh, thế là hết đời chó sói. Chú heo út quá thông minh so với chó sói. Các em nghe xong nhớ đăng ký kênh để theo dõi kênh nhé.